ta bắt đầu đi vào các ví dụ bài giảng nhé. Ví dụ số 1. Chuyển động nào, chuyển động của vật nào dưới đây được coi là sự rơi tự do nếu được thả rơi. À, lý thuyết của ta trong đầu ta phải lẩy luôn đó là sự rơi tự do của một vật là sự rơi của một vật mà chỉ ảnh hưởng bởi trọng lực đúng chưa vậy ta sẽ xem nhé có bốn đáp án a một cái lá cây rụng b một sợi chỉ c một chiếc khăn tay và D một mẩu phấn. Ở đây những cái lảo chỉ chịu tác dụng của trọng lực thôi. Lá cây dụng sợi chỉ hay chiếc khăn tay đều có chứa lực cản. Chỉ có một màu phấn, màu phấn thì thông thường nó nhọn, đúng không? Nhỏ, đúng chưa? Và lực cản hầu như không, không có. Như vậy với ví dụ một này, nếu được coi là sự rơi tự do, nếu được thả rơi ở đây thì chúng ta có đáp án là một màu phấn nhé. Với ví dụ một Đáp án D là đáp án D. Nhớ thầy, đó là sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực. Nhớ nhé.